đó là lý do vì sao mà mình ờ, vẫn khuyên anh em đó là khi nào trận đấu diễn ra bóng lăn thì anh em chúng ta vào kèo, nó là hợp lý nhất với việc là anh em đi từ đầu. Và tiếp video này mình sẽ làm cho anh em tiếp một trận đấu nữa đó là trận đấu giữa Tây Ban Nha và Đức. <coughs> trận đấu sẽ diễn ra vào sáng ngày 28 tháng 11 anh em nhá. Tây Ban Nha và Đức rất hấp dẫn. Hiện tại thì Đức đang là đội bóng chót bảng với việc rằng là họ thua Nhật với tỷ số là 2-1 đúng không? Với tỷ số 2-1 và hiện tại thì đội bóng ờ, xếp đầu bảng này đang là Tây Ban Nha với chiến thắng 7-0 ờ, trước Costa Rica. Điểm qua một chút, hiện tại kèo chấp nó đang là 0.25. Thật sự mà nói thì uh, đây là một kèo khó cho anh em chúng ta với việc là cả Tây Ban Nha cũng như là Đức. Tây Ban Nha thì họ chắc chắn họ sẽ có một kết quả thuận lợi trong cái trận đấu này với việc là đưa trận đấu về hòa cho đến một chiến thắng cho Tây Ban Nha để có thể tiếp tục cũng như là có một cơ hội lớn vào vòng tiếp theo. Còn đối với Đức thì bắt buộc trận đấu này họ phải thắng. <clears throat> bắt buộc trận đấu này họ phải thắng khi mà trận đấu lượt uh, đầu tiên đã thua Nhật Bản với tỷ số 2-1 rồi, không có điểm nào cả trận đấu giữa Đức và Nhật anh em chúng ta có thể thấy rằng là Đức hầu hết là đè bẹp Nhật tuy nhiên thì Nhật lại họ chơi theo một lối chơi phòng ngự phản công rất hay còn đối với Tây Ban Nha và Costa Rica trận đấu trước anh em chúng ta cũng đã thấy rồi hai đội bóng cửa trên của châu Âu đè bẹp đối thủ như thế nào đúng không đó là đè bẹp theo về lối chơi thôi còn kết quả thì Tây Ban Nha họ xứng đáng với kết quả của mình còn đối với Đức thì họ lại không được kết quả như mong muốn Hiện tại kèo tài đang là 2.75 Xem kèo góc nào Góc thì Tây Ban Nha lại chấp Đức 0.25 Ờ góc lại chấp 0.25 anh em ạ <clears throat> Và thứ hai nữa Đó là xem nào tại góc Đây rồi kèo phạt góc đây tài góc cả trận đang là 9.5 ờ, mình ờ, không có đánh giá cao ờ, Tây Ban Nha nổ góc anh em nhé với lối chơi của Tây Ban Nha kiểm soát bóng rất nhiều vì vậy nên là mình sẽ đặt niềm tin vào cái kèo chấp góc của Đức hơn Đức được chấp góc hơn 0.5 hơn à, trên dưới cả trận là 9.5 <clears throat> trận đấu vừa với Nhật Đức cũng ít nổ góc anh em không đến nhiều đâu khi mà thua thì Đức mới bắt đầu dồn lên thì cái đó quá muộn rồi vì vậy nên là anh em chúng ta cũng uh, phải góc thì anh em chúng ta nên chơi từ từ <clears throat> góc thì anh em chúng ta chơi từ từ nhá và tiếp đến xem nào kèo thẻ hiện tại mình cũng chưa thấy đây kèo thẻ thì chưa có anh em ạ <clears throat> kèo thẻ sẽ có nhá nhưng mà chúng ta sẽ có một cái kèo nữa mà mình sẽ cho anh em chơi nó hợp lý hơn này đó là kèo tỷ số đấy <clears throat> cái kèo tỷ số hiện tại đang là xem nào tải 2.75 mình nghĩ với lối chơi của Tây Ban Nha thì trận đấu này khá là khó để nổ tài anh em Khá khó để nổ tài 2.75 và anh em chúng ta sẽ à, dựa theo vào những cái mã tỷ số về xỉu thì nó hợp lý hơn Ví dụ như là Tây Ban Nha chiến thắng 2-0, một đều Và xem nào 1-0 cho Đức Nó cũng sẽ là hợp lý đúng không? Chúng ta sẽ đi ở 4 mã kèo, 5 mã kèo anh em nhé 5 mã kèo thôi chúng ta sẽ đi năm mã kèo và tiếp đó nữa đó là kèo trận đây mình sẽ nốt lại cho anh em đây bỏ qua mấy cái mã kèo này đi mấy cái mã kèo tài tỷ số đi mình không tự tin vào mã kèo tỷ số lắm xỉu 2.75 nè sau đó là anh em sẽ nốt ba mã tỷ số anh em nhá ba mã tỷ số đấy năm à năm mã tỷ số cho anh em quên xin lỗi anh em đấy không một không và có thể sẽ là hai đều đấy sáu mã đi không sao mã tỷ số thì anh em chúng ta có thể giải được mà đúng không đấy bổ ít ăn nhiều hiện tại uh, cái mã mà mình uh, thấp nhất mà anh em chúng ta ăn đó là một nhân 7.5 anh em chúng ta đi đều cả 6 mã này thì về một mã anh em chúng ta cũng có lãi đó thì đây sẽ là những cái mã kèo mà mình gợi ý cho anh em nhé còn nếu anh em nào mà thật sự muốn lấy được hết tất cả những cái mã kèo cũng như là muốn gỡ lại những gì mà anh em mất ở World Cup thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như là Telegram đấy mình cũng sẽ sẵn lòng uh, giúp đỡ anh em cũng như là hỗ trợ cho anh em nhé đấy còn bây giờ thì uh, hẹn gặp anh em vào những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo của mình